soi rồi mà quay mờ mờ thế anh ạ ơi anh à, em thấy mờ mờ ấy đó nó tự nó lấy nét cả đây đây là số 3 quay điện thoại gửi để đầu dấu trong người kệ hướng xuống đi đường đấy thôi không thì giờ này các bạn bắt đến ờ, sau thì đi lên đi đường là ờ, làng Oh my はい。 <laughs>